À, xin kính chào các anh chị à, quý nhà đầu tư đã quay trở lại với kênh chứng khoán của Tuấn Phú TTF thì à, hôm nay cũng như thường lệ mọi ngày thì hôm nay mình xin à, làm một video à, cùng các anh chị phân tích một cái cổ phiếu à, rất là hot trên thị trường hiện nay à, cổ phiếu được gọi là cổ phiếu quốc dân đó, đúng không ạ thì à, ở trên thị trường chứng khoán Việt Nam mình thì cổ phiếu thì nhiều hơn 4 ngàn mã cổ phiếu tuy nhiên những cổ phiếu mà được gọi là cổ phiếu quốc dân như hiện nay ấy, thì rất là ít đúng không ạ nắm đến đầu lòng đến đầu ngón tay thôi đấy thì à, bây giờ đó khi à, bắt đầu vào thì các bạn có thể thấy được ngay được cái à, cái câu chuyện hôm nay chúng ta sẽ nói là đến cổ phiếu nào đúng không ạ chính là tập đoàn Hòa Phát tiêu biểu là công ty cổ phần tập công ty cổ phần tập đoàn Hòa Phát mã chứng khoán là HPG thì à, nói đến ngành thép nói đến nói đến hòa phát ấy, thì uh, hòa phát tại sao là được gọi là là một cái cái công ty quốc dân hay là một uh, tập cổ phiếu quốc dân đúng không ạ tại vì ở ở thị trường Việt Nam mình uh, sẽ có rất là nhiều người mà có thể không biết đến uh, cổ phiếu Hòa Phát là gì mà không nghe đến thị trường chứng khoán là ai đúng không ạ và có thể có nhiều người không biết ông Phạm Nhật Vượng là ai hoặc là không nghe không biết ông thủ tướng mình là ai nhưng khi nào đến Hòa Phát hoặc là các sản phẩm từ Hòa Phát họ sẽ biết đó, nổi bật trong uh, Hòa Phát chính là của thép Hòa Phát đúng không ạ à, nếu bất cứ ai mà đã từng xây nhà hoặc là từng đi làm bất cứ cái cái việc gì mà liên quan đến thép thì đều đều đã từng nghe đến thép Hòa Phát đấy chính vì vậy mà cái thương hiệu Hòa Phát hiện tại á, là nó phổ biến à, nó phổ biến đúng không ạ nó gần như là 9 90 triệu dân người dân Việt Nam mình biết rồi từ những cái bạn nào ở miền núi miền sâu vùng sâu vùng xa mà không có điều kiện mà xây nhà bằng bê tông cốt thép thôi nhưng mà người ta cũng qua các cái nhưng mà nói vậy nói gì thì nói nhưng mà qua các phương tiện truyền thông đại chúng thì họ cũng biết đến uh, Hòa Phát là ai và doanh nghiệp Hòa Phát là như thế nào đúng không ạ thì à, để mà để gọi được một cổ phiếu quốc dân à, quốc dân thì trước đây ấy, thì à, chỉ có mình thấy là chỉ có rốt này hay là VSC này đấy trước đây hay là Hoàng Anh Gia Lai ngày xưa nó cũng là một thời cổ phiếu rất là nổi tiếng nhưng mà nó chưa phải là cổ phiếu quốc dân nha đấy thì uh, chúng ta đi qua uh, cái sơ lược về cái công ty này và chúng ta sẽ uh, đánh giá xem uh, chúng ta sẽ cùng đánh giá xem tập đoàn Hòa Phát hiện tại và tương lai này nó sẽ có những tiềm năng gì nó xứng đáng là một trong công ty mà để chúng ta đầu tư dài hạn hay không hay là chúng ta đầu tư trong ngắn hạn đấy thì tập đoàn Hòa Phát á, là một tập, tập đoàn sản xuất công nghiệp hàng đầu ở Việt Nam và khởi đầu từ một cái công ty chuyên buôn bán các loại máy xây dựng này phụ tùng này đấy. thì Hòa Phát đã à, qua sau um, quá trình dài được lèo lái bởi ông Trần Đình Long thì Hòa Phát đã mở rộng sang các cái lĩnh vực khác như nội thất ống thép xây dựng điện lạnh bất động sản và nông nghiệp thì cho tới ngày à, thì à, ngày 15 à, tháng 11 2007 thì Hòa Phát chính thức niêm yết cổ phiếu trên thị trường chứng khoán Việt Nam với mã cổ, cổ phiếu chính mã cổ phiếu là HPG à, hiện nay đó, thì tập đoàn Hòa Phát à, hoạt động trong năm lĩnh vực là gang thép xây dựng à, rồi à, sản phẩm thép ờ, rồi nông nghiệp bất động sản điện máy gia dụng và sản xuất thép chính là cái lĩnh vực cốt lõi mà mang đến 90 phần trăm ờ, doanh thu và lợi nhuận về cho tập đoàn với công suất là 8 triệu tấn thép một thô một năm thì hiện nay Hòa Phát đang là doanh nghiệp sản xuất thép lớn nhất khu vực Đông Nam Á và cái tham vọng của tập đoàn Hòa Phát không phải là uh, lớn nhất khu vực Đông Nam Á mà lớn nhất trong khu vực châu Á đúng không ạ thì cái tham vọng của tập đoàn Hòa Phát nó rất là lớn nó đấy thì ờ, có một cái đặc điểm chung giữa các cái vị lãnh đạo của các cái công ty tư nhân mà uh, lớn nhất ở Việt Nam hiện nay hiện nay chính là cái tham vọng của các cái vị chủ tịch mình lấy ví dụ như ông Phạm Nhật Vượng đấy cái tham vọng của ông là gì ông mở ông ờ, làm uh, bất phạt tốt rồi thì ông Vượng lại lấn sang sang các cái mạng khác như bán lẻ uh, rồi điện thoại điện tử kiểu như vậy rồi lấn sẵn sàng cả xe hơi ờ, lấn lấn sang sàng rất là nhiều ngành nghề đấy à, hay là như ông ờ, ông Nguyễn Đức Tài ông chủ tịch của hội đồng quận tập đoàn của thế giới di động đó, đúng không ạ ban đầu ông phân phối điện thoại phân phối điện thoại thời cảm thấy thì đường mà điện thoại bắt đầu có dấu hiệu báo ông nhạy sang phân phối các cái sản phẩm điện máy điện lạnh đó khi mà đạt được ờ, một cái quy mô nào đó thì nhạy sang phân phối các cái mạng mới như là à, bán lẻ à, thực phẩm này như à, với chuỗi bách hóa xanh này rồi bán lẻ um, nhà thuốc với hệ thống nhà thuốc An Khang này rồi bán lẻ uh, các sản phẩm uh, đa dạng <clears throat> và hiện nay thì uh, mở các cái chuỗi top zone hay là quần áo hay là xe đạp gì đó rất là nhiều đấy thì họ không ngừng mở rộng hệ thống của mình đấy <clears throat> và tập đoàn Hòa Phát hiện nay nó là giữ thị phần số 1 Việt Nam về thép xây dựng à, ống thép và thịt bò Úc đấy hiện nay thì tập đoàn Hòa Phát nằm trong top 10 doanh nghiệp à, tư nhân lớn nhất Việt Nam đấy top doanh nghiệp 10 doanh nghiệp có lợi nhuận tốt nhất thì à, các bạn biết là là thép xây dựng ở Việt Nam mình nhé thép ở Việt Nam mình nhé thì chỉ có hai đơn vị tính đến thời điểm hiện tại có hai đơn vị có thể sản xuất được thép à, với quy mô lớn <clears throat> đó là tập đoàn Hòa Phát và thép Formosa uh, Hà Tĩnh nhưng mà cái thép Form, cái Formosa nó là thuộc một công ty của Đài Loan đầu tư vào chứ không phải công ty Việt Nam thì thì có Hòa Phát ấy, mới là một công ty Việt Nam thôi và các bạn biết đó, cái công nghệ của Hòa Phát để sử dụng trong sản xuất thép hiện nay ấy, là công công nghệ sản xuất thép lò cao thôi đấy thì nó cho ra, ra uh, sản xuất được uh, thép HRC á, một cái loại thép mà có nhu cầu cực kỳ lớn mà hiện nay uh, Hòa Phát còn còn vẫn còn chưa cung ứng đủ uh, đối với thị phần trong nước huống gì trong khi là các thị phần nước ngoài đang ơn từ Trung Quốc này châu Âu này Mỹ đặt hàng rất là nhiều mà cái năng lực của sản xuất của thép Hòa Phát hiện nay là không đủ đấy không đủ để cung công cung ứng cho các thị trường đó thì ờ, ngay trong nội địa mình vẫn còn ờ, chưa cung cung ứng đủ thì làm sao mà có thể sản xuất được để ờ, sản xuất đủ lớn để đủ các đơn hàng để xuất khẩu tuy nhiên cái việc mà xuất khẩu về thì nó mang lại rất là nhiều lợi nhuận mang lợi nhuận nó lợi nhuận nó tốt hơn cái thứ hai ấy, nó làm cân bằng cái cán cân thương mại giữa Việt Nam và các quốc gia trên thế giới đặc biệt là Mỹ khi mà uh, liên tục uh, bị réo gọi trong cái việc mà uh, Việt Nam mình uh, gọi là cái gì uh, làm thâm mục thương mại ấy. đấy thì uh, trên màn hình ở đây là các bạn thấy là có là các cái công ty trực thuộc tập đoàn Hòa Phát đó là công ty mẹ công ty cổ phần tập đoàn Hòa Phát này rồi một số công ty con công ty thép Hòa Phát Hải Dương Hòa, Hòa Phát Trung Quốc uh, ống thép Hòa Phát Hưng Yên ống thép Hòa Phát rồi tôn Hòa Phát Ờ, đầu tư khoáng sản An Thông này nội thất Hòa Phát vận tải Hòa Phát thiết bị phụ tùng Hòa Phát điện lạnh Hòa Phát xây dựng và phát triển đô thị Hòa Phát công ờ, ty phát triển nông thôn nông nghiệp Hòa Phát đấy rất là nhiều tất cả à, những cái công ty này đều mang thương hiệu Hòa Phát ngoại trừ ờ, công ty An Thông thôi thì tới tháng 2 2017 á, thì thành thành lập công ty cổ phần thép Hòa Phát Dung Quất triển khai khu liên hợp kháng thép Hòa Phát Dung Quất tại tỉnh Quảng Ngãi với quy mô là 4 triệu tấn một năm với tổng vốn đầu tư là 5.000 52.000 tỷ đồng thì giai đoạn đó à, mình mình mình còn nhớ là giai đoạn đó nha thì à, trong hoạch toán báo cáo tài chính của Hòa Phát á, Hòa Phát vay nợ rất là lớn bởi vì lúc đó doanh nghiệp là không có tiền thực sự là không có tiền không có nhiều tiền như vậy để triển khai tuy nhiên với tầm nhìn với tầm nhìn của mình thì ông Trần Đình Long quyết tâm chấp nhận vay nợ quyết tâm và chấp nhận vay nợ vay nợ ờ, trả lại cực kỳ lớn để mà đủ cái, cái dòng tiền và cái luồng tiền về để uh, triển khai cái uh, dự án Trung Quốc đấy. thực sự là đây mà làm một cái dự án Trung Quốc một uh, tại uh, tại Quảng Ngãi ấy, là một cuộc sự quyết tâm cực kỳ lớn của ban lãnh đạo ờ, của, tập đoàn Hòa Phát lúc đó à, các bạn à, các mình còn nhớ một cái bài báo lúc đó là ông Trần Đình Long có nói đó ông có nói là gì hiện tại Hòa Phát đang là chàng trai cao một mét bảy nhưng khi mà cái cái nhà máy thép dung quất một này thành công uh, dung quất một này dung quất này làm xong á triển khai xong đi vào hoạt động thì Hòa phát từ một chàng trai một mét bảy trở thành chàng trai cao 34 Đấy, chính ông Long đã từng nói câu đó và đúng theo đúng cái đúng cái tiến độ thì tập đoàn Hòa Phát đã đưa cái nhà máy dung quất nhà máy thép ờ, Hòa Phát dung quất vào hoạt động đúng cái tiến độ thì ờ, cái dự án ờ, của dự án thép của nhà máy dung quất thì rất dài giai đoạn giai đoạn 1 triển khai trong 24 tháng đến tháng 2017 từ tháng 2017 thì uh, công suất 2 triệu tấn một năm tức là làm một uh, làm đến đâu uh, giai đoạn nào bắt đầu làm xong thì bắt đầu đưa vào để vận hành để sản xuất thép trước đúng không ạ thì giai đoạn 2 của dự án sản xuất được 2 triệu tấn một năm thép dẹt can nóng phục vụ cơ khí chế tạo được triển khai ngay từ tháng 8 của 17 đúng không ạ mà sản phẩm chủ yếu là thép xây dựng thép cuộn chất lượng cao và sản phẩm thép dẹt và thép và thép cuộn can nóng đấy thì cái thép bột à, cán nóng ở giai đoạn này mới chỉ là bước đầu thôi nó chưa phải nó chưa được cung ứng được trong cái thị phần trong nước trong khi đó nhu cầu mà à, trong nhu cầu mà sử dụng thép cuộn cán nóng là cực kỳ lớn kể, kể cả từ thị trường Trung Quốc lẫn thị trường châu Âu và thị trường Mỹ thì à, cái công nghệ hóa phát á, là ép à, công nghệ à, lò cao này khép kín tương tự như mô hình đã triển khai tại các cái à, các quốc gia châu Âu khác đấy nhưng mà ưu việt hơn bởi vì các thiết bị này được, được nhập khẩu hoàn toàn từ châu Âu mang về là từ Ý này từ Đức mang về chứ không phải là cái công nghệ này là công nghệ cũ công này công nghệ này công công nghệ mới nhất và có một sự đặc biệt trong cái cái khu công nghiệp của Hòa Phát đó chính là uh, chính là cái gì chính là cái nó được làm một vòng tuần hoàn khép kín và tận dụng triệt để các cái sản phẩm các cái phụ phẩm từ các cái quá trình sản xuất thép này để được uh, gọi là tái sử dụng tái sử dụng đấy mình lấy ví dụ như cái lượng nhiệt cái lượng nhiệt mà tập đoàn Hòa Phát ờ, phát thải ra ờ, cái lượng nhiệt để có trong quá trình mà nung nóng thì được tập đoàn Hòa Phát được thu lại để phát ờ, để làm ờ, để tạo ra điện gọi là điện nhiệt đấy các bạn đấy, thu cái nhiệt đó ra để tạo ra điện nhiệt đó. rồi ờ, các cái khí thải các cái các cái các cái bụi cái bụi than đó, thì được làm nguyên liệu trong cái sản xuất xi măng đấy sản xuất xi măng đấy và cái nguồn nước á, nó được không phải nó không nó không có xả thải trực tiếp ra các cái ao hồ hay là các cái sông mà nó được uh, tuần hoàn lại để uh, tái sử dụng chứ không có xạ à, xạ cái, cái, cái các cái sản phẩm độc hại đó ra môi trường đấy à, mình nhớ các bạn à, nhớ những năm 2009 à, 20 à, bao nhiêu đó mà có cái vụ à, là hồng thủy ấy, đấy, cá chết cá ở quảng bình nhưng mà một loạt các cái tỉnh miền trung ấy, là cá chết nội cá chết từ biển nội vào trôi vào đấy và suốt một giai đoạn thời kỳ rất là dài là dân Việt Nam mình không dám ăn cá đấy và lúc đó mình có biết rất là nhiều báo đài đưa thông tin uh, chính quyền lúc đó là báo che đấy có nhiều ông uh, sợ nông nghiệp hay báo lên đó là đó là kêu là thụy tiểu đó hay là cái gì gì đó hay là hạt độc cái gì đó thì thông tin đưa loạn lên đấy, và sau này một thời gian thì các thông tin đó được bị dập đi và không có đưa thông tin lại uh, về cái khu mà liên hợp và gang thép hoặc phát Trung Quốc đó, bao gồm hệ thống cạn ờ, cạn biển nước sâu này cho phép tàu khoảng 200.000 tấn cập biến dễ dàng vận chuyển nguyên liệu vật liệu đầu vào à, sản phẩm đầu ra các thị trường trong và ngoài nước thì cái việc mà này chính là à, cái tham vọng của cái tầm nhìn xa của ban lãnh đạo của tập đoàn Hoàng Phát đúng không ạ bởi vì các bạn biết là à, thép là một cái sản phẩm nó rất là nặng rất là nặng nếu mà cứ sản xuất ở trong một khu vực đất liền như vậy rồi cứ vận chuyển đi vận vận chuyển ra bến tàu rồi bốc xếp lên đúng không ạ thì nó thứ nhất đầu tiên nó tốn chi phí vận chuyển cái thứ hai nó làm ảnh hưởng đến cuộc sống người dân ảnh hưởng rất nhiều đến cái nền đường đúng không ạ tại vì thép cái cái các bạn nghĩ mà cái các cái các, cái xe các xe tải trọng tải thép của nó vận chuyển nó đi đi lại lại thì đường nào chịu cho nổi đừng có nói là đường đường đường nhựa hay là đường bê tông cứ đường đường nào cũng không chịu tội hết á đấy và thứ hai cái thứ ba là vận chuyển đường bộ thì nó không vận chuyển được nhiều mà chi phí nó cao trong khi đó thì cái khu liên hiệp càng thép hòa phát dung quất á, nó gần nằm gần đến cảng biển cho phép hòa phát hòa phát có thể là bốc rỡ hàng hóa thuận tiện và dễ dàng và các cái tàu này các cái tàu quy mô lớn này có thể tiếp dễ dàng tiếp cận các cái bến cảng bốc rỡ thép của hòa phát để chuyển các cái sản phẩm này đi ra các cái nước châu âu hay là các cái tỉnh đấy vận chuyển được nhiều với chi phí rẻ hơn rất là nhiều đấy và hiện tại thì uh, Hòa Phát bất uh, đang có một cái đơn vị gọi là công ty cổ phần uh, đóng cái container á, container luôn đấy và hiện tại Hòa Phát theo mình biết là đội Hòa Phát cũng đang đang, đang có cái đội tàu uh, vận chuyển các cái sản phẩm đấy, đội có đội tàu vận chuyển đấy đấy thì mình nhớ mình nhớ không lầm là khoảng 5 chiếc thì cái dự án khu ờ, liên hợp căng thép Hòa Phát này á, được Dung Quất này được uh, xây dựng trên diện tích gần 282 ha đấy à, cái đây là Dung Quất 2 nha đó là trên kia là Dung Quất 1 thì hiện tại cái Dung Quất 2 này mới được triển khai vào tháng 5 năm 2022 tức là cách đây mới hai tháng thôi và hiện tại là đang đưa tuyển công nhân và đang tuyển công nhân để ờ, xây dựng hệ thống này với thiết kế công suất khoảng 5,6 triệu tấn thì năm là tổng đầu tư của 85.000 tỷ đồng nó hơn ờ, cái hỏa phát dùng quất 1 à, cái dùng quất 1 à, và dự kiến là đến năm 2024 sẽ hoàn thành tức là à, tức là xây dựng dự kiến cũng xây dựng trong vòng 2 năm cùng với hòa phát à, cùng với dung quất 1 đấy và sau cái dung quất 2 này dự kiến hòa phát sẽ tiếp tục à, xây dựng dung quất 3 à, và hiện tại Hòa Phát đang vừa đang có đang yêu cầu ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi uh, có thể bố trí cung cấp được cái mặt bằng các cái quỹ đất đủ lớn để xây dựng được uh, nhà máy thép uh, uh, nhà máy thép Dung Quất 3 đấy và sau khi mà nhà máy Dung Quất 2 này á, hoàn thành á, thì với công suất là 60 6,5,6 à, triệu tấn đến năm thì tổng từ nhà máy dung quất 1 và dung quất 2 ấy, thì nó là khoảng 11,6 triệu tấn một năm thì uh, các bạn một cái tin vui nữa là đầu tháng 2 vừa qua thì Hòa Phát vừa ký kết được cái hợp đồng uh, xuất khẩu đồ thép cuộn can nóng HRC đầu tiên qua Italy với khối lượng là 350.000 tấn đấy thì đây mới là cái cái cái cái, cái lô đầu tiên thôi và sau cái con lô này sẽ còn rất rất nhiều lô nữa mà phía bên phía châu Âu đang chờ đặt hàng và hoạt hiện tại thì Hòa Phát chưa đủ cái năng lực để mà cung cấp các sản phẩm này ra thị trường đúng không ạ và tổng kết lại thì ở tại tỉnh Quảng Ngãi thì Hòa Phát dùng có một trên diện tích là 340 ha này công suất thiết kế là 4 triệu tấn trên năm với tổng mức đầu tư là 60.000 tỷ đồng rồi đến thời điểm hiện tại là toàn bộ dự án đã hoạt động hoạt động thì dung quất hai thì đang triển khai xây dựng trên diện tích gần 280 ha và công suất thiết kế là 5,6 triệu tấn thép dệt lên năm và tổng mức đầu tư là 85.000 tỷ đồng và đang hoàn thành hoàn thiện các thủ tục khởi công và đã đã khởi công trong tháng 5 rồi ngoài ra nha tập đoàn Hòa Phát và đang triển khai các dự án về bến cảng này tổng hợp container này đấy Dung Quất thì ờ, các bạn thử tương tự như vậy thì sắp trong tương lai ấy, thì ở tại tỉnh Quảng Ngãi Hòa Kha Hòa Phát như một cái đại công trường ở một cái khu liên hợp cực kỳ khủng, khủng khiếp Đấy. cực kỳ khủng khiếp và cái dự án mà cấp nước thô cho khu liên hợp này cũng yêu cầu một cái quy mô không hề nhỏ tại các bạn biết là sử dụng thép đây mà đây mà làm thép như vậy thì sử dụng cực kỳ nhiều nước nước đấy thì cái tổng vốn ờ, mà cho nhà máy cấp nước thô này khoảng 265 tỷ đồng và các cái nhà máy mà chế tạo các thiết bị phụ trợ này, bãi độ phương tiện vận tại hỏa phát Trung Quốc này đấy tại vì cái nhu cầu vận chuyển nó cực kỳ lớn nó cực kỳ khủng khiếp ạ một đại công trường không ít cho các bạn tại một đại công trường cực kỳ khủng khiếp nếu như bạn nào mà có nhu cầu ờ, có điều kiện mà đi vào hòa, khu hòa phát để tham quan hay làm việc thì có thể cảm nhận được rõ hơn cái quy mô nó cực kỳ khủng khiếp như vậy nhưng không thật ra thì nói ở đây thì có thể là các bạn chưa có thể cảm nhận được và sau khi đi uh, ờ, Liên khu Trung Quốc 2 đi vào hoạt động sau năm 2025 á, và tiếp đến là dự án Ferro Thập Kim Sắt 300 ha này đầu tư khu công nghiệp 800 ha này hệ thống cạn và khu hậu cần phục vụ liên hiệp ba các hệ dự án vệ tinh này, khoảng 11 13 113,5 ha nữa đấy và các bạn biết là đợt ờ, đại hội cổ đông vừa rồi á thì chủ tịch tập đoàn Hòa Phát đã phân tích rằng hiện tại cái ngành thép đang đang xấu tức là chính vì vậy mà các bạn biết là đợt vừa rồi giá cổ phiếu giá cổ phiếu thép nó đang chuyện nó đang giảm giá rất là nhiều chiết khấu rất là nhiều thứ nhất là vì cuộc chiến tranh nga ukraine thì nó làm cho giá nguyên liệu tăng sốc tức là cái giá của thắt cốc ờ, giá đầu vào của thắt nó tăng rồi chính sách cái zero covid trung quốc tại vì Trung Quốc là chiếm 60 phần trăm nhu cầu tiêu thụ thép trên thế giới thì uh, nếu mà Trung Quốc áp dụng chính sách theo Covid ấy, thì các cái các cái thép mà Trung Quốc cần tiêu thụ á, thứ nhất là nó bị ngưng trì lại không thể sử dụng công trình nó không nó tạm thời đóng cửa thì công nhân không thể sử dụng được à, công thể công nhân không thể đi làm thì thép nó không thể luân chuyển được rồi thì cái việc bốc xếp xếp tự hàng hóa nó là là một vấn đề tiếp đó mà nhu cầu theo của Trung Quốc chiếm 60% à, nhu cầu tiêu thụ thép thế giới Đấy, các bạn biết là nhu cầu Trung Quốc nó ghê mức nào mức đó là thứ hai là xuất khẩu chiếm 30% sản lượng nhưng mục tiêu của Phát là dựa vào thị trường nội địa là chính đấy nhưng mà à, cái mục tiêu hòa Phát là cũng muốn xuất khẩu vào Mỹ nhưng mà Mỹ thường nó hay hay áp thuê chống bán phát giá à, đối với sản phẩm từ Việt Nam như là cá tra thép <laughs> hầu như mặt mặt mặt hàng nào cũng vậy bởi vì sao có họ không phải là do mình mình bán phát giá các bạn biết đâu là bởi vì thứ nhất là do cái chi phí nguyên liệu của mình nó rẻ hơn cái thứ hai nữa là chi phí nhân công nó rẻ hơn đấy chính hoặc là chi phí liên quan nó rẻ hơn trong khi đó ở mỹ mỹ là một quốc gia nó cực kỳ phát triển thành ra là cái chi phí các cái yêu cầu về điều kiện sinh hoạt của họ nó cao hơn thành ra cái chi phí nhân công nó cao hơn đấy nên các sản phẩm của họ làm ra chất lượng thì nó có thể tương đương Việt Nam mình nó cũng cũng tương đương thôi nhưng mà ờ, cái giá thành nó bán cao hơn chính vì vậy mà Mỹ nó áp thuế trong bán phá giá nó cao hơn đấy để hạn chế được các cái hạn chế các cái gọi là nếu như trong tình trạng này mà không áp thuế thì sớm một gì các cái doanh nghiệp của Mỹ nó bị đè bẹp đấy còn một điều nữa là Hòa Phát thì mới mua một cái mỏ quặng của Úc thì đến ờ, một cái đó là một tin vui thì Hòa Phát hiện tại đã đặt chân đến Úc được rồi và bắt đầu ờ, khai thác cái mỏ quặng sắt ở Úc để ờ, đưa cái, các cái tuyến quặng đó về Việt Nam để bắt đầu đúc ra thép đây đây là chân dung của ông Trần Đình Long rồi thì ờ, thì các bạn cũng thấy rồi đó Hòa Phát nó là một doanh nghiệp quốc dân đúng không ạ nhưng mà nhưng mà nhưng mà mọi người thấy là sao Hòa Phát đấy hiện tại từ vùng đỉnh của nó tức là vùng giá 4369 chín đấy mà nó giảm xuống còn 21.2 tức là nó giảm 50 phần trăm rồi nó giảm lại 50 phần trăm đúng không tức là ngày trước đó là một công ty hiện tại nó còn một nửa công ty thôi đấy nó còn có nửa công ty thôi và đối với và liên tục như đợt vừa rồi các bạn thấy là hòa phát liên tục chia các cái cổ tức bằng à, bằng bằng à, bằng, à, bằng giấy tức là bằng bằng cổ phiếu đấy bởi vì làm sao tại vì các nhu cầu phát triển của hòa phát hiện tại hiện tại này và trong tương lai cái nhu cầu sử dụng tiền nó cực kỳ lớn nó cực kỳ lớn đấy cho nên ông ông Trần Đình Lam á, ông đang cố muốn sử dụng ông cũng muốn chia nhiều tiền lắm nhưng mà ông bởi vì cái thế của Hòa Phát không thể dừng lại được nếu mà dừng lại thì họ bị tụt lùi so đối thủ chính vì vậy mà tập đoàn Hòa Phát à, đang cố gắng à, chạy nhanh nhất có thể đấy thì à, các bạn mà biết à, nếu các bạn nào mà làm từng làm trong ngành tài chính hoặc là từng đầu tư chứng khoán thì các bạn sẽ hiểu được cái bản chất của Hòa Phát Hòa Phát nó là một doanh nghiệp chu kỳ tức là khi mà nó vào bắt đầu vào chu kỳ của nó thì bắt đầu giá cổ phiếu nó tăng nó tăng tính bằng năm nó tăng tính bằng năm nhưng khi mà nó khi nó cái chu kỳ của nó đi qua thì là bắt đầu nó bắt đầu một quá trình downtrend nó bắt đầu một quá trình đào downtrend tức là cổ phiếu nó sẽ giảm giá bởi vì um, các bạn biết giống như um, nói thế nào nhỉ khi uh, nó là một doanh nghiệp chu kỳ tức là khi mà cái vào chu kỳ của nó tức là cái nhu cầu tiêu thụ thép á, nó tăng đột biến thì giá cổ phiếu nó tăng thôi nhưng mà khi cái nhu cầu thép không còn sử dụng nhiều nữa đấy thì ờ, cái giá thép nó đi xuống thì đồng nghĩa với việc cổ phiếu nó để đi xuống à, và cái thị, đặc biệt cái ngành thép ờ, cái ngành cái cổ phiếu ngành thép ấy, thì nó phụ thuộc rất là nhiều vào cái vào các cái thị trường thế giới thị trường Trung Quốc giống như cái này mình có phân tích ấy, là cái thị trường Trung Quốc nó chiếm đến 60 phần trăm cái lượng tiêu thụ thép trên thế giới đúng không ạ và khi một khi một khi là các chính sách từ các cái vị lãnh đạo của Trung Quốc mình lấy ví dụ như ông Tập Cận Bình ông đưa ra chính sách ba lần rắn đỏ hạn chế bên xây dựng thì uh, ngay lập tức nó tác động đến tất cả những cái mặt những cái ngành mà liên quan đến mặt hàng đến xây dựng từ thép xi măng cát đá sỏi Đấy, đến các cái công ty cung cấp về cưa sộ hay là uh, gì gì liên quan tất cả những liên quan những ngành gì mà liên xây dựng đấy thì mình để mình chứng minh cho các bạn thấy là hiện tại là ví dụ hỏa phát đó, nó tăng từ tháng 3 2016 cho tới 20 tháng 3 2018 tức nó tăng 2 năm và sau đó nó là đầu nó giảm nó lại một quá trình đi sideways hoặc nó đi giảm nó giảm khoảng 2 năm đấy nó giảm khoảng 2 năm nó hoặc đi ngang đi ngang 2 năm và hiện tại vừa rồi đợt vừa rồi bắt đầu nó bắt đầu tăng này nó tăng ờ, nó đã tăng trong vòng một năm rưỡi 435 ngày mình tính là khoảng nó tăng trong vòng một năm đi mình tính là đoạn này đến từ đoạn này đi ha đó cái đỉnh của nó là đây 467 ngày nó tăng liên tục như vậy thì nó cũng sẽ giảm nó sẽ giảm trong vòng tiếp tục trong vòng khoảng 2 năm Đấy, nó cũng dạng tương tự như vậy cho ít nhất cho tới 2023 Đấy. nó sẽ giảm uh, ít nhất cho đến năm 2008 hoặc là bây giờ hiện tại mình nghĩ là giá của phiếu hòa phát nó sẽ tạo đáy quanh quanh quanh vùng này đi lên và tạo đáy quanh quanh quanh vùng này hoặc là nó đi xuống tiếp chút nữa đi vào tạo đáy xoay quanh vùng này rồi các bạn biết hòa phát hiện tại nó là cổ thị giá của nó nó chia đôi rồi nó chia đôi rồi nhưng mà bản chất doanh nghiệp của nó nó vẫn rất là rất là tốt đúng không ạ thì à, hòa phát à, cái dự án trung quốc 1 thì nó được là triển khai vào à, đây mình nhớ là không lầm là tháng 2 này uh, tháng 2 2017 đúng không ạ thì Hòa Phát cũng có một được triển khai thì uh, đây tháng 2 2017 thì Hòa Phát được triển khai đúng không ạ thì giai đoạn này thì cổ phiếu ờ, giai đoạn này thị trường nó vẫn thuận lợi tuy nhiên giai đoạn này đã đi này bắt đầu từ tháng năm 2017 đã đi thì giá cổ phiếu của Phát bắt đầu lao dốc lao dốc và lúc đó mình có nghe một à, anh nào đó trên thị trường chứng khoán có khá có tiếng có kêu Hòa Phát kêu Hòa Phát nợ như vậy nợ nợ khủng khiếp như vậy thì làm ăn cái gì nữa đúng không ạ tại vì nợ như vậy đúng không ạ tuy nhiên mình cho rằng à, ở trên thị trường tài chính này cái nợ nó không qua nó không quá quan trọng cái vấn đề là các anh vay nợ vay nợ để làm cái gì điều đó nó mới quan trọng không phải các vị các bạn vay nợ nhiều các bạn sợ các bạn biết là khi mà hòa phát á, nó là xây dựng nhà máy trung quốc một để thành công á, thì cái cái mà lợi nhuận mà nó làm là nó làm cái thép cái thép mà nó sản xuất ra trong vòng một tháng á, nó bán thì nó bằng trả lại cả năm trời rồi trả lại cả năm trời rồi đấy và chỉ bằng trong vòng khoảng 6 tháng thôi là Hòa Phát nó sản xuất ra lợi nhuận nó đã trả hết tất cả các gốc của đặt lại luôn đấy và tính tới thời điểm hiện tại nha hiện tại thì giá thép trên thế giới nó không không còn cao như như giai đoạn trước nữa tuy nhiên thì giá thép uh, tuy nhiên thì Hòa Phát nó là vẫn vậy với ban lãnh đạo uh, ban lãnh đạo của Hòa Phát ok không ạ cực kỳ ok công ty Hòa Phát có nội tại có tốt tốt rất là tốt và các bạn biết là giai đoạn không khi mà giai đoạn làm uh, dự án cho quất 1 thì Hòa Phát đang vay được rất là nhiều tuy nhiên đến khi làm giai đoạn hiện tại Hòa Phát đang làm à, làm dự án cho quất 2 thì cái lượng tiền Hòa Phát nó dự trữ ra đang rất là lớn rồi rất là lớn à, thậm chí Hòa Phát vẫn à, còn dư tiền để cho một số công ty vay tạm thời đấy và đó dự trù được kinh phí hoàn chỉnh để làm xong cái giá Trung Quốc hai luôn rồi không vậy vậy không phải cần phải uh, thậm chí là cái ước lượng hòa phát là gần như đủ đủ chi phí để làm dự án Trung Quốc hai tuy nhiên để đảm bảo cái tính an toàn cái lượng tiền cần thiết để làm Trung Quốc hai thì hòa phát vẫn uh, cần thêm một số tổ chức tín dụng bảo lãnh để ờ, đảm bảo một số lượng tiền nó lưu thông một cách ổn định ổn định nhất và không gây thiếu hụt hoặc là gặp bất ngờ gì nào đó đấy thì các bạn thấy là qua đó các bạn thấy là cái tầm nhìn xa của cái ban lãnh đạo tập đoàn Hòa Phát là như thế nào à, và cái thứ nữa là các bạn thấy là hiện tại làm dự án có hai tuy nhiên là tuy nhiên nha tuy nhiên thì ờ, hòa phát nó không còn khó quá khó khăn như trước nữa nó không còn thời kỳ nó không còn khó khăn như, ờ, như tư tiền mặt nó còn nhiều rồi đấy thì bây giờ nếu anh chị nào mà muốn đầu tư vào cổ phiếu Hòa Phát thì các anh chị phải lấy cái tham chiếu từ cái giai đoạn mà Hòa Phát làm dự án dùng quất một thì các anh chị có thể ứng ứng đối sang giai đoạn dự án làm dùng quất dùng quất hai trong khi đó là tình hình tài chính của Hòa Phát hiện tại nó đã cải thiện hơn rất là nhiều cải thiện hơn rất là nhiều đúng không ạ trong cái giai đoạn một người ta phải vay vay rất là vay cực kỳ nhiều người ta có vốn là vốn như một phần nhưng họ vay họ vay rất là nhiều trong khi đó giai đoạn giai đoạn hai ấy, thì uh, cái nhu cầu thép vân 7 và cái nhà máy thép dung quất một vẫn làm việc đều đều đều đều đúng không ạ và hiện tại Hòa Phát cũng đang sở hữu rất là nhiều cái các cái tài sản và rất là nhiều các cái tổ chức tín dụng sẵn sàng uh, cho Hòa Phát vay tín dụng để đảm bảo cái tiến độ hoàn thành uh, của uh, ờ, công việc sản xuất thép uh, của xây dựng nhà máy dung quất 2 đấy và các bạn biết là hiện tại là Hòa Phát là một trong những 10 nhà máy sản xuất thép lớn nhất Đông Nam Á đấy thì các bạn nghĩ là có nên có nên đầu tư Hòa Phát hay không hay là chúng ta các bạn thấy cổ Hòa Phát nó là công ty rác là công ty giấy đúng không ạ và về từ cái dự án Dung Quất một mọi người thấy là tất cả những anh chị nào mà đầu tư đi cùng với doanh nghiệp Hòa Phát trong thời gian đủ lâu và đủ dài thì đều nhận được những kết quả tốt lợi nhuận rất là tốt nó cực kỳ cực kỳ lớn mình lấy giả sử như anh chị nào đó mà được mua Hòa Phát ở giai đoạn này đến tháng 8 2018 thì đến hiện tại họ vẫn đang có lời và cái cổ tức họ được họ chia hiện tại thì cái chia về giá vốn nó thấp hơn rất là nhiều nó chỉ khoảng là khoảng đến 12 ngàn một cổ thôi 12 ngàn một cổ đấy vào cách cái biên lợi nhuận còn rất là lớn đúng không ạ thì mỗi năm đều đều như vậy thì cất lượng tiền và lượng cổ phiếu chia ra họ lại nhân đôi thêm tài khoản rất là nhiều lần Đấy. thì theo kinh nghiệm của mình theo cái thống kê và theo kinh nghiệm của mình ấy, thì đối với những doanh nghiệp mà nội tại tốt như vậy và một ban lãnh đạo tốt như vậy thì các anh chị cứ yên tâm để mà đầu tư dài hạn vào các cổ doanh nghiệp hòa phát này đúng không và trong tương lai sau khi mà cái dự án Dung Quất 1, uh, Dung Quất 2 và Dung Quất 3 Dung Quất 2 hoàn thành nhé thì hòa phát lại tiếp tục mở rộng à, thêm dự án trung cấp 3 rồi ừ, thêm các cái mạng bất động sản rồi nông nghiệp hay là chăn nuôi hay là làm các cái rất là nhiều ngành nghề khác nữa đúng, đúng không ạ thì qua phân tích của mình thì anh chị có thể tự đánh giá tự tự sẽ biết được cân nhắc được cái đánh giá về cái doanh nghiệp đó như thế nào vâng xin cảm ơn à, các anh chị à, đã lắng nghe cái buổi à, chia sẻ à, về về cái doanh nghiệp Hòa Phát này về doanh nghiệp Hòa Phát thì nếu anh chị mà có ý kiến đóng góp gì à, hãy comment bên dưới comment của mình mình xin giải đáp thắc mắc của các bạn cảm ơn mọi người đã lắng nghe video này cảm ơn mọi người chúc mọi người buổi tối vui vẻ